Cách đây một năm, người ta đã mô tả Ấn Độ là địa ngục trần gian bởi sát chồng sát do dịch bệnh Covid-19. Còn nhớ cảnh tượng lúc ấy hại hùng đến thế nào? sát chết đốt cháy rực lửa bên dòng sông Hằng lên thiên nhất của họ, hay đến mức bị thả trôi trắng sông thật bi thương. Cho tới hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tái hiện lại đúng khung cảnh đó trên lãnh thổ mình cai trị. Người người nhà nhà là tiếng thương khóc ai oán, xe cứu thương hú rình vang ngày đêm. Người dân đại lục phải xếp hàng dài ra đường chờ thở oxy, do nhà thương không thể sắp xếp chỗ. Người già ngồi chờ được khám đã phải nhắm mắt bỏ đời trên chính chiếc xe lăn của mình. Những đám tang qua loa đầy tủ nhục ngày cuối đời khi con cháu đành cắn răng hỏa thiêu xác thân nhân giữa đường, chưa kể xác người quá nhiều chưa kịp xử lý. Ai ai cũng sốc khi chứng kiến cảnh sát bị chất đóng trong trại tập trung hài cốt quá đáng sợ. Một lò hỏa táng ở Hà Nam còn mới bị phát hiện coi mạng người như cỏ rác thiêu đốt cậu thả đến nỗi vẫn còn cả xương bị ném vương vãi trên mặt đất. Quả thực quá độ kinh hoàng. Hòa Giang xin kính chào quý vị khán giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Quý vị thân mến, người xưa có câu nghĩ tự nghĩ tận, thế nhưng người Trung Quốc đến nay, ngay cả khi chết cũng bị hạ thấp giá trị một cách đau đớn, mà thảy đều do những chính sách sai lầm của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Những kẻ đầu cơ đám tang suốt đầu lộ diện trong những ngày qua hoành hành, mặc trên nỗi đau đồng bào của họ mà nhân cơ hội kiếm tiền bất lương. Đứng trước cảnh vì lợi khinh nghĩ này, người dân Trung Quốc đành ngậm ngùi cắn răng đưa thi hài người thân về tự thiêu theo những phương thức thô sơ nhất. Không có tổ chức lễ tiễn biệt, con cái muốn tổ chức tang lễ đàng hoàng cho cha mẹ cũng không thành. Chứng kiến cảnh tượng một đám tang như thế này, bạn sẽ nghĩ gì? Kinh hoàng trò cốt và xương bị rút bỏ, vào ngày 5 tháng 1, trang Miro Media, một kênh truyền thông uy tín của Đài Loan đã đưa thông tin rúng động được truyền ra bởi Trung Quốc đại lục. Cụ thể, các đoạn đô lan truyền từ Trung Quốc cho thấy có lò hỏa táng ở Hà Nam, hỏa táng hài cốt sơ sài và cầu thả đến mức một số người bắt gặp thấy từng khúc xương hỏa táng rất lớn trên mặt đất, trong đóng cho tàn vương vãi. Điều này cho thấy quá trình hỏa táng và xử lý vô cùng cầu thả. Một đoạn đô khác cho thấy những thi thể chưa được xử lý được xếp thành hàng trong một bãi đất trống. Người quay video cũng nói rằng bãi đất trống đầy những nhà kho, nhưng những nhà kho thực sự chứa đầy xác chết và chua chát nói. Thật quá đáng sợ, bên trong chứa đầy hài cốt. Anh em hãy tiêu tiền và tận hưởng số lương của mình ngay trước khi quá muộn. Cụ thể, động lưu được lan truyền trên Internet vào ngày 5 tháng 1 cho thấy, tại nhà tăng lễ Trú Mã Điếm, hay còn có tên gọi khác là nhà tăng lễ Hương Sơn ở Hà Nam, hầu hết hài cốt đã bị vứt bỏ mà không được hỏa táng. Người quay nói trong đoạn clip, đây là lò hỏa táng của Trú Mã Điếm. Nếu bạn nhìn vào xương sống của người được hỏa táng, thịt vẫn chưa được thiêu sạch, Hãy nhìn những xương này, chúng vẫn chưa bị đốt cháy và các đốt sống đều ở đây. Theo trang finhol.com, nền tảng thông tin Eritrea ở Trung Quốc đại lục đã liên hệ với Cục Nội trú Mã Điếm vào ngày 5 tháng 1 để hỏi về đoạn video được lan truyền. Nhân viên tại đây trả lời cho biết, Tôi đã biết về vấn đề này và đang giải quyết. Phóng viên của Ibertam cũng đã gọi đến nhà tăng lễ trú Mã Điếm vào ngày 5 tháng 1 để hỏi về tình hình này và một nhân viên nam nói với phóng viên qua điện thoại. Các cuộc hẹn hòa táng phải xếp hàng và bây giờ xếp hàng là đến ngày 8 tháng Giêng. Sau khi thông tin này lan truyền rầm rộ, một cư dân mạng đã để lại lời nhắn trên furnet.com cáo buộc nhà tăng lễ trú Mã Điếm là vô nhân đạo. Làm thế nào để giải quyết việc này? Tùy tiện vứt bỏ hài cốt chưa được đốt của người quá cố là một sự thiếu tôn trọng lớn đối với người đã khuất và gây tổn hại lớn nhất cho người thân của họ. Người đã chết đến xương cốt của họ cũng không toàn vẹn. Kiên quyết yêu cầu xử lý nghiêm túc, làm việc thật thô sơ và cầu thả, không có chút nhân văn nào. Kính thưa quý vị, xuất phát từ việc có quá nhiều xác chết cần xử lý, nên việc các nhà hỏa táng xử lý thi hài một cách cầu thả như trên là không quá khó liệu giải. Chưa kể có những người phải chi trả rất nhiều tiền để được xuất hỏa thi cho thân nhân. Không biết khi nhìn thấy cảnh tượng này thì họ sẽ cảm thấy ra sao đây? Có lẽ oán hận càng thêm oán hận. Trung Quốc biến thành nghĩa trang xác chết, chết phải xếp hàng, một lò thiêu có tới máy xác. Bên cạnh đó, tình cảnh người chết chờ xếp hàng trong các nhà tang lễ vẫn tiếp tục tràn ngập. Đoạn video cho thấy tại một nhà tang lễ ở An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, sàn nhà và các kệ chứa đầy thi thể chờ hỏa táng. Một cư dân Trung Quốc đã nói với Epoch Times vào ngày 3 tháng 1 rằng lò hỏa táng An Sơn tồn động nhiều hài cốt và phải hỏa táng riêng. Cụ thể bà Tôn dùng hóa danh chia sẻ tình cảnh các nhà hỏa táng ở Liêu Ninh như sau. Trong vài ngày qua, nhà tăng lễ đã chuyển lượng hài cốt tồn động và phân phối chúng đến các thành phố lân cận. Chẳng hạn như Hải Thành, Liêu Dương, phụ Thuận và Bàn Cẩm có quá nhiều hài cốt trong lò hỏa táng. Những người trong ngành tăng lễ cho biết, trước đây đốt mấy chục hài cốt một ngày, nay mỗi ngày phải đốt 300 cái, ở đây có hơn 10 cái lò, Chính cái đang bật, dùng đi chạy lại đến mức sợ sập lò. Bà tôn cũng cho biết gần đây là hỏa táng đã cấm chụp ảnh và quay phim. Bà nói, khi chúng tôi đang xếp hàng vào lò hỏa táng, chỉ trong chốc lát đã có 7, 8 gia đình đến đưa hài cốt bằng xe đẩy. Trước cửa nhà tang lễ có dán thông báo, không được chụp ảnh quay phim. Trước đây không có các quy định này. Một người dân ăn sơn khác, ông Ly dùng hóa danh thì tin rằng nhiều hài cốt có thể đã được hỏa thiêu cùng nhau. Bây giờ có nhiều người chết như vậy, rất có thể đã trộn lẫn vào nhau rồi đốt. Người nhà không nhìn thấy mỗi người một lò hay không, nhưng tình cảnh này cũng không thể đốt từng người một. Các lò hỏa táng mới hiện đang được xây dựng ở khắp mọi nơi. Còn ở Tây An, hiện tại thông tin cho biết nguồn lực y tế tê liệt, người nhà bệnh nhân quỳ xuống cầu xin chữa bệnh. Các bệnh viện đều chật kín. Với dân số 15 triệu người, Tây An chỉ có 300.000 giường bệnh, tương đương với 50 người mới cấp cứu được một người. Nhà tăng lễ hỏa táng thì phải đợi 5 đến 7 ngày. Hoạt động của các nhà tăng lễ ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây gần đây đã xảy ra tình trạng sụp đổ. Những bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy sảnh của các nhà tang lễ Tây An chật kín người trong bộ đồ vải gai và đệ tang. Họ đổ xô đến quầy yêu cầu làm thủ tục. Quảng trường bên ngoài nhà tang lễ cũng tập trung gần nghìn người nhà chờ đưa tang. Người già chết trên xe lăn Gần đây, khoa hô hấp của các bệnh viện lớn ở Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, không còn giường trống, khoa cấp cứu đối mặt với tình trạng tê liệt. Người bệnh tự mang theo túi oxy, có người lớn tuổi qua đời khi ngồi trên xe lăn, xếp hàng chờ khám bệnh. Vào ngày 5 tháng 1, cư dân mạng tên Bajinju đã tung ra một đoạn video có nội dung khoa cấp cứu ở Tây An đang đối mặt với tình trạng tê liệt. Bệnh nhân mang theo túi oxy của mình để khám chữa bệnh. Dương bệnh che kín cửa nhà vệ sinh. Người già qua đời khi đang ngồi trên xe lăn xếp hàng. Nhiều người già đang nguy kịch. Cảnh tượng thật khiến người ta không cầm được nước mắt. Người quay pro cho biết Đoạn video này được quay cách đây vài ngày và tình hình hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều lần so với những gì trong video. Từ cảnh quay video, có thể thấy nhiều bệnh nhân đang chờ cấp cứu tại một phòng cấp cứu của một bệnh viện. Các lối đi cơ bản chật kín người, bệnh nhân nằm la liệt trên mặt đất, khắp nơi đều có bệnh nhân, đa số là người cao tuổi. Người quay video cho biết biến chủng Omicron lần này chủ yếu tấn công người già. Người 75 tuổi trở lên, cộng thêm bệnh nền nên cơ bản không thoát được. Anh cho biết từng thấy hai người lớn tuổi tử vong do cấp cứu không thành, áp lực của nhân viên y tế trong bệnh viện khó có thể tưởng tượng được. Ở đây, mỗi ngày người nào vào đây đều bị dương tính, toàn bộ đều là nhiễm virus, khử trùng cũng không nổi. Anh còn cho biết việc xếp hàng vào phòng cấp cứu sẽ mất 3 đến 4 tiếng đồng hồ và nhiều cụ già ngồi trên xe lăn, ngồi xếp hàng rồi tự dân qua đời có thể khi cấp cứu 120 đưa đến, đến nơi thì đã không còn sống nữa, không đủ thiết bị, bác sĩ y tá không thể làm gì, không có đủ cổng tắm oxy và không có đủ giường bệnh. Trong một đoạn video khác, một người đàn ông cho biết khi cấp cứu 120 đưa bệnh nhân vào bệnh viện thì không còn giường, người lớn tuổi đưa đến bệnh viện đều tự mang túi khí oxy, chỉ có thể ở sảnh bệnh viện để chống đỡ với bệnh tật. Khoa hô hấp của các bệnh viện lớn ở Tây An giờ không còn giường, Khoa cấp cứu đều là giường do bệnh nhân tự mua vì quá đông bệnh nhân. Trung Quốc sắp mở biên giới với Việt Nam từ ngày 8 tháng 1. Kính thưa quý vị, sau khi Bắc Kinh phát đi thông tin mở cửa kinh tế vào ngày 8 tháng 1, lãnh đạo các tỉnh biên giới của Trung Quốc Việt Nam cũng đã thông báo về việc khôi phục hoàn toàn việc giao thương giữa các cửa khẩu như Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn với việc áp đặt chính sách Zero Covid, Bắc Kinh đã khiến hàng nghìn tấn nông sản Việt Nam ủng tắc ở cửa khẩu, hư hỏng và thiệt hại hàng trăm tỷ đồng vào hồi đầu năm 2022. Điều này vừa mang lại hy vọng xuất nhập khẩu thuận lợi hơn, nhưng đồng thời cũng để lại sự lo lắng cho người dân về biến chủng Covid-19 đang bùng phát rất mạnh ở Trung Quốc, gây ra cái chết của hàng nghìn người mỗi ngày. Được biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa cho hay, vào hôm 4 tháng 1, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai đã nhận được thư liên hệ của Ban Ngoại vụ, Chính quyền Nhân dân huyện Tự trị Dân tộc Giao Hàng Khẩu, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, thông báo về việc khôi phục hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Đối với hoạt động tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, vào chiều ngày 5 tháng 1, ông Vi Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, tỉnh này vẫn chưa nhận được thông báo cụ thể về kế hoạch thông thương bình thường trở lại của chính quyền tỉnh Bằng Trường, Trung Quốc, tỉnh giáp với biên giới Việt Nam vào trước đó, đối với cửa khẩu tại tỉnh Quảng Ninh vào 3 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái cho biết sẽ dừng việc xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR với người và hàng hóa xuất khẩu để thích nghi với những thay đổi trong công tác phòng dịch COVID-19 của Trung Quốc, giúp giảm chi phí và đảm bảo việc lưu thông hàng hóa được thuận tiện. Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái khẳng định, đến thời điểm hiện tại, thành phố Móng Cái đã sẵn sàng đón công dân du khách, chủ doanh nghiệp của cả hai bên trong hoạt động sản xuất nhập cảnh. Những quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đột ngột gỡ bỏ và nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo chính sách Zero Covid đã áp đặt lên người dân gần 3 năm qua. Hàng nghìn người đã chết mỗi ngày vì không đủ các điều kiện về y tế, thuốc men, cứu trợ kịp thời. Trên mạng lan truyền thông tin, Bắc Kinh đang gấp rút xây dựng một lò hỏa táng ở vùng ngoại ô, yêu cầu hoàn thành trước ngày 8 tháng 1. Thẩm Dương ở Liêu Ninh cũng khẩn trương xây dựng lò hỏa thiêu mới ở quận Thẩm Bắc, đầu tư hơn 40 triệu nhân dân tệ, hoàn thành trong một tháng. Mặc dù có thông tin nói rằng khoảng 15.000 thi thể đã được để đầy trong kho lạnh, nhưng chính quyền Trung Quốc vẫn cho thêm hàng loạt kho lạnh để lưu trữ số lượng lớn thi thể. Ông Tăng Quang, từng là nhà khoa học trưởng về dịch tễ học tại CDC Trung Quốc cho biết tại Hội nghị Kinh tế và Tài chính Phượng Hoàng vào cuối năm 2022, rằng ước tính tỷ lệ lây nhiễm ở Bắc Kinh có thể đạt vượt quá 80% hoặc thậm chí cao hơn. Trước kinh nghiệm sống còn từ năm 2020, nhiều nước đã nắm được thông tin rò rỉ do chính quyền Bắc Kinh luôn che giấu số ca nhiễm và tình hình biến chủng COVID-19 nên đã thông báo yêu cầu xét nghiệm các du khách đến từ Trung Quốc đại lục. Pháp, Vương quốc Anh, Israel và Canada là những cái tên mới nhất gia nhập danh sách các quốc gia yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi lên máy bay. Nhiều quốc gia nêu trên đã gia nhập danh sách ngày càng dài các nước áp đặt biện pháp hạn chế đối với du khách đến từ Trung Quốc, nơi đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng vọt, trong đó có Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.